đẹp nè đi xả xả nước dơ xả nước này nhiều cái nhiều bốn ơi quay không bốn ơi quay bốn quay không bốn ơi gì ra con nhỏ mời làm quấn sư già Oh. <laughs> nước là nước nóng rồi chưa ra nước rồi nước nó quạt nữa nó đang xịt nước dư lấy gì được khỏe chứ nó quay lại đó mất rồi không ai xíu hụt giống giống như nguyên đàn ông người vẽ hình như con ông hậu hủ hủ hủ hủ dáng ông mùi vẽ vậy nắng à. Ờ. đưa, cái nón này chị coi đưa nón lá gì chị coi nó đi thẳng xuống không rồi không không nó bay qua nó nó, nó gió nó sạc chứ thật sự chắc sáng sớm chắc nó phun xương mình thấy phun mạnh lắm thương nó mạnh lắm chứ thương vậy đó nó phun thuốc đó không mà với cái chiều đó mình thấy nó phun mạnh đó ha mình thấy rõ đó hả sấy quá ha đâu có mà nếu mà lúa lúa kia có à, lúa tới chừng ấy là là cái này mà chừng nào vô sát đây cho đi ờ, máy vậy là đâu có bay được nó quá mà có hốc bà cái chuyện mình cái này cái 呀喂。